Xin kính chào toàn thể quý đầu tư à, Đến với buổi phân tích nhận định à, thị trường tuần từ 13 cho đến 18 ờ, tháng 12 của kênh đầu tư TGC Như quý biết ạ thì tuần qua à, cầu vàng của chúng ta dao động gọi là một tuần đi ngang cầu vàng biến động không nhiều biến động thấp hơn dự kiến của chúng ta rất là nhiều chúng ta canh mua vùng một uh, 65, 68 thực tế thì giá chỉ chạm đến vùng 69 ờ, và đảo chiều quay lên nếu bạn nào vào sớm thì vào được còn bạn nào vào muộn là chúng ta không vào được coi như chúng ta ngồi ngoài cả tuần bởi vì tuần qua đây chúng ta nhìn thấy 5 phiên cậu vàng có thời điểm lên cao nhất là 93 nhưng nhanh chóng đi xuống và đóng cửa ở vùng 83 cái sự lưỡng lự của cậu vàng thì có thể giải thích được bởi vì cậu vàng vẫn đang chờ đợi thông tin ờ, giữa tuần sau thông tin của họp Tuần qua thì như điểm tin trước đó tôi còn nói tuần qua không có nhiều thông tin quan trọng. À, cả tuần Mỹ không có thông tin nào quá quan trọng. Thông tin quan trọng nhất của Mỹ thì à, nằm ở cuối tuần là thông tin CPI. <clears throat> À, có một thông tin ở giữa tuần đó là cái à, số việc làm. Cầu việc làm của Mỹ thì nó tốt hơn dự kiến cho thấy nền kinh tế đang phục hồi khá là mạnh. Đấy, dự kiến chỉ cần số việc làm ờ, vị trí việc làm là 10,45 triệu việc nhưng thực tế cho thấy là có hơn 11 triệu việc làm đang tuyển dụng điều này cho thấy là cái cầu việc làm của Mỹ đang rất là lớn nó cho thấy là các ờ, doanh nghiệp đang ờ, tăng cường tuyển dụng à, cái thông tin CPI cuối tuần thì rất là mạnh tuy nhiên nó cũng không quá bất ngờ bởi vì thông tin CPI tuần này dự kiến là tăng 0,7% thực tế tăng 0,8%. Cái ờ, niềm tin tiêu dùng thì có phục hồi một chút có phục hồi khá là mạnh. Nó cho thấy cái ờ, niềm tin của người đầu tư của của người tiêu dùng đã lạc quan trở lại, tức là từ mức 67,4 ờ, tăng lên 70,4, cao hơn rất nhiều mức 67,9. Điều này lý giải vì sao khi thông tin CPI công bố ra nhưng thị trường tài chính lại không không phản ứng nhiều với thông tin CPI tức là hai cái chỉ báo nó đang kéo co nhau thông tin CPI thì nó gây áp lực đè nặng lên cái uh, việc uh, phục hồi của thị trường và khả năng tăng lãi suất nhưng cái niềm tin tiêu dùng thì nó cho thấy là à, là là cái người người tiêu dùng đang khá là tin tưởng vào sự phục hồi của nền kinh tế và họ sẵn sàng mạnh dạn chi tiêu hơn. Đó. Còn cái kỳ vọng lạm phát à, trong vòng một năm tới thì mọi người vẫn đang đặt kỳ vọng là ở mức 4,9%. Đây là một mức khá cao. Với thông tin CPI của Mỹ à, 0,8% kỳ này thì nó đưa CPI của Mỹ sắp xỉ chạm 7%, 6,9%. Đưa thông tin CPI của Mỹ 6,9% cao, cao nhất trong vòng gần 40 năm. Tức là chúng ta biết nếu so trong vòng 40 năm mà thì cao nhất là năm tà thâm niên năm lúc đó là 7,2% giờ gần chạm đến ngưỡng đấy rồi đó cũng là một cái ngưỡng rất là cao còn CPI thì tiếp tục đứng ở mức 4,9% cũng rất là cao vừa rất xa cái dự kiến của Fed như vậy với thông tin CPI tuần này công bố thì nó sẽ là đè nặng lên uh, vai của Fed phải đưa ra những cái quyết sách quyết liệt hơn trong cuộc họp FOMC tuần sau vào tuần sau ngày thứ hai chúng ta không có thông tin như vậy ngày thứ hai thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật và phản ánh lại cái thông tin CPI cũng như cái thông tin niềm tin tiêu dùng của nhà đầu tư à, của người, niềm tin của tiêu dùng à, ngày thứ ba Mỹ sẽ có thông tin là chỉ số sản xuất PPI và Core PPI à, ờ, như chúng ta biết ở Mỹ đo chỉ số lạm phát thì nó có nhiều bộ chỉ số ở ngoài CPI thì còn có PPI, PCE, Index đó đó là những chỉ số mà Fed sử dụng chứ nó không như Việt Nam chỉ mình chỉ số CPI thôi chỉ số PPI này nó là giá sản xuất nó cho thấy cái ờ, cái việc tăng giá hay giảm giá của cái ờ, những nhà bán buôn tựa đơn đặt hàng đấy khi mà giá bán buôn ờ, mà đặt hàng mà tăng lên thì đương nhiên là sớm muộn nó sẽ trả vào giá bán lẻ tăng và trả vào CPI chỉ số này dự kiến tiếp tục tăng bền vững 0,4 và 0,5%. Chúng ta biết chỉ số này lên cao nhất trong vòng mấy chục năm rồi. Hiện nay đang đứng ở mức khá cao. Nhưng chỉ số này không được chú ý bằng chỉ số ờ, CPI và chỉ số PCE Index của Fed. À, đó là vào ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ tư thì chúng ta cũng có nhiều thông tin quan trọng. À, đầu tiên là vào buổi chiều chúng ta có thông tin CPI của Anh Đấy, chúng ta biết CPI của Anh cũng đang tăng rất là mạnh và kỳ này dự kiến tiếp tục tăng kỳ trước thì CPI của Anh là 4,2% kỳ này dự kiến lên 4,8 tức tăng 0,6% nữa cái này cũng rất đáng lưu tâm chúng ta biết Anh cũng là một trong những ờ, nước ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tiền tệ tài chính thế giới à, vào buổi tối thì chúng ta sẽ có doanh số bán lẻ của Mỹ doanh số bán lẻ và con CPI nhưng tâm điểm của chúng ta sẽ đặt ở đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm đó là cuộc họp FOMC chúng ta biết cuộc họp FOMC thì kéo dài 2 ngày từ ngày thứ ba cho đến ờ, hết ngày thứ tư đêm ngày thứ năm trong cuộc họp này thì nó có một cái phần rất là quan trọng chính là phần FOMC Economic Projection đây là cái ờ, dự báo của Fed về chính sách tiền tệ và kinh tế lãi suất trong 2 năm tới. Tất nhiên dự báo thì nó mới là dự báo nhé, nhưng nó gần như là cái định hướng của Fed. Về chính sách tiền tệ chúng ta biết cái FOMC e Economic này thì 3 tháng mới có một lần nhá. Và chúng ta biết ờ, dự báo chính sách tiền tệ của Mỹ là tháng 6 là bắt đầu đảo chiều. Và tháng 9 thì quay xe khá là mạnh. Tháng 12 này chúng ta chờ đợi xem cái FOMC Economic Projection này sẽ thể hiện như thế nào hiện nay thì uh, theo các chuyên gia đánh giá thì nhiều khả năng Fed sẽ công bố sẽ tăng lãi suất khoảng 2 đến 3 lần thì chúng ta sẽ chờ đợi xem cái biểu đồ lãi suất uh, default của FOMC xem là cái biểu đồ đó sẽ biểu diễn cái mức độ tăng lãi suất thế nào trong cái biên bản uh, của họp FOMC Economic này cá nhân tôi thì dự báo là ừ, là là Fed ờ, dự kiến tăng lãi suất hai lần thì gần như chắc chắn thôi nhưng mà tăng lãi suất 3 lần hay không thì sẽ sẽ có sự tranh cãi cân bằng ở đây cá nhân tôi đánh giá hiện nay các thành viên của Fed 18 thành viên tôi dự đoán sẽ có khoảng 7 đến 9 thành viên tức khoảng một nửa số thành viên sẽ đưa ra đề xuất là tăng lãi suất 3 lần tức là nó sẽ chưa đạt được sự đồng thuận các bạn nhé danh giới lần thứ ba nó sẽ có sự tranh chấp và tôi nghĩ sẽ chờ đợi những tín hiệu kinh tế của một vài tháng à, quý 1 nữa trước khi đưa ra chính sách lãi suất của Fed thì sẽ tiếp tục giữ nguyên nhé là 0,25% nhưng sẽ có một cái việc là rút rút QE tốc độ giảm mua trái phiếu sẽ tăng lên à, như cuộc họp tháng 11 chúng ta biết là Fed bắt đầu giảm mua trái phiếu mỗi tháng 15 tỷ hai tháng 11 và 12 thì giảm mua trái phiếu là 30 tỷ bây giờ đến đầu tháng 1 thì Fed sẽ đang còn mua là 90 tỷ một tháng cá nhân tôi cũng đồng thuận với các chuyên gia là Fed sẽ thông báo rút QE rút QE mạnh hơn tức là Fed sẽ giảm mua trái phiếu từ 15 tỷ một tháng xuống lên 30 tỷ một tháng như vậy thì Fed sẽ chỉ mua trái phiếu đến tháng 1 tháng 2 và tháng 3 sẽ là kết thúc đấy tạo tiền đề cho việc tăng lãi suất vào tháng 6 tôi thì tôi cũng khá đồng thuận với các chuyên gia là Fed sẽ tăng lãi suất 3 lần trong năm sau vào tháng 6, tháng 9 và tháng 12 tại những cuộc họp FOMC quen trò quan trọng bản lề đấy của các quỹ còn quý 1 thì tôi không tin tưởng có khả năng tăng lãi suất vào tháng 3 đấy, cuộc họp ờ, bản lề quý 1 Chúng ta nên nhớ nhé, các cuộc họp bản lề của Fed vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 thì nó mới có cái FOMC projection, tức là có cái biên bản của họp của Fed dự đoán về kinh tế và chính sách lãi suất. Và thường những quyết sách quan trọng của Fed sẽ tại những cuộc họp này. Còn các cuộc họp giữa kỳ đấy, vào tháng 1, tháng 5, ờ, tháng 7, tháng 10, <coughs> tháng 11 <coughs> thì thường nó nó sẽ chỉ cụ thể hóa lại cái chính sách của những cuộc họp uh, ờ, bản lề uh, ờ, theo quỹ thôi tức một năm thì chúng ta phép có 8 cuộc họp nhưng chúng ta lưu ý là sẽ có bốn cuộc họp gần như là cuộc họp chính còn bốn cuộc họp còn lại thì nó gọi là phụ hơn nói chung là như vậy à, đó là về chính sách của phép và cuộc họp nên cá nhân tôi dự đoán tuần sau sẽ là một tuần biến động khá là mạnh của thị trường tài chính nó sẽ có những cái thông tin mạnh đùa ra đủ lớn để có thể khiến thị trường tài chính trao đảo và sẽ có những xu hướng kỹ thuật ngắn sẽ bị bẻ gãy. Do đó tuần tới chúng ta giao dịch là hết sức thận trọng. Nếu người đầu tư nào mà ít kinh nghiệm hoặc là cẩn thận có thể nghỉ giao dịch phiên ngày thứ tư và ngày thứ năm. Tức là hai phiên phép ra tin và đợi thị trường nó hấp thụ xong tin thì chúng ta trở lại giao dịch. Như vậy nếu bạn nào mà cẩn thận thì chúng ta có thể giao dịch ngày thứ hai, thứ ba rồi nghỉ đến ngày thứ sáu chúng ta trở lại thị trường. <coughs> còn bạn nào đủ tự tin nhiều kinh nghiệm chúng ta cứ giao dịch thôi hoặc là chúng ta tuân thủ cái dừng lỗ chốt lời đó là cái thông tin bên cạnh đó thì ờ, vào ờ, ngày thứ năm chúng ta cũng có những thông tin nó khá là quan trọng của các thị trường tài chính lớn khác ví dụ như thông tin của chính sách tiền tệ lãi suất của ngân hàng trung ương anh đấy chính sách tiền tệ và lãi suất tái cấp vốn của ngân hàng ờ, EU nói chung là tuần sau nó sẽ tập trung vào ngày thứ năm nhé dạng sáng ngày thứ năm và tối ngày thứ năm do vậy chúng ta hết sức cẩn thận <coughs> ngày thứ sau chúng ta không có tin như vậy thứ sáu sẽ biến động uh, kỹ thuật thôi theo thông tin ngày thứ năm như vậy tuần tới ờ, ngày thứ hai, thứ ba thị trường sẽ dao động không quá mạnh đợi thông tin. Ngày thứ tư và ngày thứ năm sẽ có thông tin mạnh từ chính sách tiền tệ của Fed, của ngân hàng trung ương Anh và của châu Âu. Do vậy thị trường hứa hẹn sẽ là một tuần biến động sôi động với những kịch bản ờ, biến động mạnh có thể xảy ra. Do vậy chúng ta hết sức lưu ý. Đó là xét dưới góc độ ờ, phân tích cơ bản. <clears throat> Còn xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật tuần qua thì chỉ số DXY của chúng ta không biến động hầu hết đi ngang nó ứng với giá vàng đi ngang thôi tuần tới tôi thì tôi vẫn tin tưởng vào khả năng tăng giá dài hạn của chỉ số DXY tuy nhiên ngắn hạn thì tôi lại không tin tưởng lắm à, nếu theo biểu đồ kỹ thuật đó, theo chart tuần chúng ta nhìn thấy nhé DXY hiện nay đang lưỡng lự ở cái khu vực này sau một nhịp tăng giá mạnh đấy đang dịch ngang ở quanh 96 này đấy, tuần tới một là tuần có thể bứt phá tạo ra một nhịp bứt phá rất mạnh của DG hoặc hai nếu BI không bứt phá có thể lùi thì nó sẽ lùi trở về 946 945 trước khi tăng giá do vậy với những cái thông tin biến động này thì có lẽ chúng ta nên đợi thông tin của Fed và biến động của DXY trước khi chúng ta đưa ra giao dịch thôi như vậy đô la chúng ta cũng không biết được là đô la sẽ điều chỉnh mạnh hoặc là tăng mạnh đâu breakout đâu <coughs> có lẽ chúng ta nên chờ đợi đối với cậu vàng là sao tôi vẫn khá tin tưởng vào quá trình đi lên cậu vàng nhưng cũng không loại trừ một ờ, khả năng là nhà cái đánh breakout xuống trước khi quay lên bởi vì hoàn toàn nếu mà Fed ờ, công bố chính sách tiền tệ mạnh mẽ thì vàng hoàn toàn có thể bị đánh breakout xuống đây chúng ta nhìn thấy vàng vẫn đang trong cái trend tăng dài hạn <coughs> đấy vàng vẫn đang trong cái trên tăng dài hạn thôi không có vấn đề gì cả đấy như vậy ờ, hiện nay vàng đang có hai cái hỗ trợ ngắn hỗ trợ thứ nhất thì đây nó vẫn rơi vào vùng 6x ờ, đây đấy và dừng lỗ khi nó vượt qua 58 đấy. thứ hai là nó sẽ tiến đến vùng hỗ trợ xa hơn vùng 4x nhá đấy. 45 50 tùy theo điểm chạm trong tuần Đấy, 45 cộng trừ 3 đến 5 giá <clears throat> Như vậy chiến lược tuần tới của chúng ta cậu vàng chúng ta sẽ làm thế nào Chúng ta sẽ có hai vùng canh mua nhá Đầu tuần thì chúng ta vẫn canh mua vùng 65 à, 65 70 này thôi 65 68 này thôi Chúng ta vẫn dừng lỗ khi sạp phá qua 58 nhá Mục tiêu của chúng ta là vẫn hướng đến vùng là 92 93 Đến đây chúng ta cứ chốt lời đứng ra ngoài là tính sau à, Trường hợp đến ngày thứ tư đêm ngày thứ tư có lẽ chúng ta tạm đứng ngoài trừ khi cậu vàng bị đánh breakout xuống cái khu vực 4550 này chúng ta canh mua nhé chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 38 rồi phá qua chen phá qua chen năm giá thì chúng ta dừng lỗ Đấy, mua đây thì chúng ta sẽ hướng đến trước mắt là trở lại vùng giá là 7x 8x nói chung là hướng trở lại khi khu vực 9x này thì chuẩn hơn Đấy, đó là hai khu vực canh mua tuần tới thì chúng ta không canh bán nhé bất kể là Fed có đưa ra chính sách gì bởi vì cá nhân tôi đánh giá là khi lạm phát cao thì vàng sẽ là hầm trú ẩn tìm đến hầm trú ẩn đặc biệt là nếu uh, Fed đưa ra chính sách là taper mạnh hơn rút QE mạnh hơn và hướng đến tăng lãi suất 3 lần trong năm sau thì các thị trường tài chính khác sẽ bị bán tháo hoặc là sẽ bị rút tiền và khi rút tiền thì đương nhiên thị trường vàng sẽ được tăng Ờ, tiền ờ, rót dòng vào và thị trường vàng hoàn toàn có thể tăng giá. Do vậy ngắn hạn thì tôi đánh giá khá cao cái xu hướng tăng giá cậu vàng có cái trước khi tăng cậu vàng có bị break out xuống hay không thôi thì chúng ta chờ đợi xem nhé đó xu hướng cậu vàng tuần tới sẽ một tuần khó giao dịch đấy chúng ta sẽ đợi phép họp xong và lúc đó thị trường nó định hình xong xu hướng thì tuần sau nữa chúng ta sẽ dễ giao dịch chứ tuần tới là một tuần khá khó giao dịch chúng ta bảo toàn lực lượng là chính đó đối với cậu vàng đúng các cặp tiền tệ thì sao uh, ờ, Uzi thì tuần vừa qua đi ngang chúng ta không có gì để nói nữa cả quan điểm tôi thì tôi vẫn ờ, hướng đến là nếu UZ test đến vùng 11.3 thì chúng ta vẫn mua lên thế thôi còn nếu đi lên thì thôi chúng ta đừng qua GU <coughs> GU tuần qua nhấp nháy báo tín hiệu đảo chiều tuy nhiên à, ờ, nến tín hiệu đảo chiều nó không được đẹp đây chúng ta nhìn thấy đây nó có một nến búa nhưng nến búa này cái ờ, cán búa nó không đủ dài nó không thể hiện rõ sức mạnh <coughs> và tuần tới một tuần khó giao dịch do vậy nếu đối với GU này ngắn hạn chúng ta vẫn canh mua được nếu thị trường test xuống nhá nhưng chúng ta sẽ dừng lỗ phía dưới <coughs> chúng ta sẽ canh mua nếu thị trường test lại khu vực này 1.1390 nhé chúng ta dừng lỗ 60 pip đưa thị trường phá qua chân 1.1340 chốt lời thì chúng ta chốt lời 200 pip cho tôi EU thì chúng ta đã mua rồi vào vị thế mua rồi chúng ta cứ ngồi thôi nhé, chúng ta cứ dừng lỗ 50 pip thì chúng ta ngồi thôi đấy EU chúng ta vào vị thế mua ở 1.1220 1230 rồi chúng ta cứ ngồi thôi dừng các bạn nhớ đặt dừng lỗ 50 pip cho tôi EU thì tuần qua vẫn biến động dịch ngang chưa chưa có dấu hiệu gì cả cứ qua đấy chúng ta dừng lỗ không chúng ta cứ đặt chỗ lời 200 pip nó chạy đến thì chạy EU ừ, đang biến động đi ngang thì khá hẹp UK chúng ta canh mua nhưng không có điểm giao dịch cốt nhất là UK chúng ta đứng ra ngoài AU thì tuần qua biến động đi lên khá là mạnh cái điểm bán của chúng ta bị dừng lỗ rồi thôi chúng ta cũng đứng ra ngoài cặp này thôi GJ GJ cũng khó giao dịch lắm có lẽ đối với các cặp tiền tệ chúng ta chỉ chú ý thằng UJ GU và EU thôi nhá tuần tới thì tôi cũng không khuyến nghị quý vị giao dịch mạnh vì tuần tới một tuần chờ đợi tin có những lúc chúng ta phải tạm nghỉ à, <coughs> đó là đối với ờ, cậu vàng và các cặp tiền tệ còn đối với ờ, chỉ số chứng khoán thì sao chứng khoán thì tuần qua chúng ta dừng lỗ rồi giá cũng đã vượt 36 ờ, chạm 36 nếu chúng ta dừng lỗ ở 36 thì chúng ta dừng lỗ rồi <coughs> có lẽ chúng ta sẽ tạm đứng ngoài để xem thị trường phản ứng với cuộc họp của Fed thế nào rồi chúng ta tính tiếp vì thị trường đã vượt qua chen à, ờ, tất nhiên là dài dài hạn thì tôi vẫn đánh giá thị trường sẽ đi xuống cái quả bong bóng này sẽ phải vỡ nhưng ngắn hạn thì hoàn toàn những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn thì khó với cái nhịp xuống mà lại phục hồi lên mạnh thế này chúng ta khó nói thị trường lại có khả năng đo lại đỉnh cũng nên chúng ta cũng chưa thể biết được mặc dù cái xác suất nó không cao <coughs> đó chỉ số Dow Jones chúng ta xem chỉ số Nasdaq thì sao Nasdaq 100 Nasdaq 100 cũng vậy chúng ta cũng chưa nói lên được điều gì với cái việc đóng cửa thế này chúng ta chỉ biết là trên đồ thị uh, tháng thì nó đã xuất hiện con chuồn chuồn hoàn toàn có thể có tín hiệu xuống nhưng nó chưa rõ ràng vì thân nến thì nó khá dài do vậy chúng ta chờ đợi thôi <coughs> đối với chỉ số SP500 cũng khá là ảo diệu chúng ta nhìn thấy chát tháng đã xuất hiện con chuồn chuồn khá là đẹp này tháng này cũng đang đo lại đỉnh này rất là khó nói tất nhiên là chưa đóng cửa tháng chúng ta chưa nói được điều gì nhưng mà nó đang biến động ở mức khá là khó lường do vậy chúng ta cẩn thận chúng ta vẫn tạm né dài hơn <coughs> đồn BTC BTC thì à, chúng ta biết sau cầu xuống test MA200 hiện nay thị trường vẫn đang đóng cửa trên MA200 xu hướng xuống của nó chưa mạnh mẽ bởi vì nó vẫn đang đóng cửa trên MA200 <coughs> cá nhân tôi nghĩ là canh mua thì chưa đến lúc nhưng mà nếu canh bán thì chúng ta cũng khó bán ở giữa đường ở thời điểm này có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi phục hồi test chen thôi cái khu vực test chen của nó sẽ quanh vùng 53 54 nếu mà cuối tuần sau thì là 52 <coughs> chúng ta tùy theo điểm chạm trong tuần nói chung là khu vực dưới 54 thì là khu vực chúng ta có thể canh bán được nhé <coughs> <coughs> Đấy, khu vực dưới 54 chúng ta có thể canh bán được chúng ta dừng lỗ 56 2.000 giá còn chốt lời chúng ta hướng về vùng 40.000 nhá còn tuần tới thì tôi không khuyến nghị mua vùng 40.000 nữa bởi vì tôi nhìn thấy cái cái chen này nếu mà BTC mà đứng ở đây mà phi xuống á, thì lúc đó nó không phải xuống 40.000 đâu nó khả năng phải đo lại cái đáy cũ 30 33 ngàn thì mới là vùng mua do vậy tuần tới nếu thị trường test lên vùng 53 54 chúng ta có thể bán <coughs> dừng lỗ 56 ngược lại nếu thị trường phi về đấy, bị giảm mạnh bán tháo phi về được trở lại cái vùng giá quanh 30.000 này 30 32.000 này chúng ta mua lên nhé đó là cái xu hướng của BTC đấy, xu hướng thì nó cũng khá rõ ràng rồi à, <coughs> đối với oi đây ơi của chúng ta đây tuần qua thì oi cũng phục hồi lên trở lại vùng để chúng ta có thể bán như tôi nói tuần trước nếu nó hồi lên 72 73 74 chúng ta có thể bán giá hồi lên trên 73 nhưng sau đó chỉ xuống được 70 tôi vẫn bảo không ưu tiên lệnh bán là vì thế bởi vì nó không phục hồi được ờ, không xuống được sâu ngay cá nhân tôi nghĩ là oi hiện nay đang tạm đứng ở đây Đấy. nó sẽ đợi thêm dữ liệu thông tin trước khi quyết định xu hướng tôi thì tôi vẫn thích là oi điều chỉnh về dưới 60 vùng 58 57 58 và mua lên thì sẽ tốt hơn còn nếu không trừ khi oi tiến ngược trở lên vùng 79 80 tôi mới canh bán còn nếu mà oi đứng ở quanh 70 72 này cá nhân tôi sẽ đứng ngoài <coughs> do vậy chúng ta không biết được oi sẽ đi như nào Tuy nhiên tuần tới nếu oi test lại MA50 đấy, ở vùng 7980 các bạn có thể bán nhé dừng lỗ 82 ngược lại nếu oi xuống đến vùng 5758 các bạn cứ mua lên cho tôi thôi không vấn đề gì cả <coughs> đó là về chứng khoán ờ, Mỹ và thế giới chứng khoán Mỹ thì đang không có xuống khá khó còn đôn chứng khoán Việt Nam thì sao chứng khoán Việt Nam tuần qua có hai phiên giảm, ba phiên tăng. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn thấy đây. À, tại hai phiên giảm thì khối lượng tăng cao hơn rất là nhiều. ba phiên tăng thì cái khối lượng sụt giảm đi. Nó đang thể hiện cho thấy là cái cầu giá cao không có. À, nếu các nhà cái, các nhà tạo lập mà muốn kéo chỉ số lên họ hoàn toàn có thể kéo được khi họ tiết cung. Tuy nhiên thị trường sẽ lên không bền vững. Đấy, bởi vì không có cầu giá cao Do vậy nếu bình thường theo lẽ kỹ thuật tự nhiên thì xu hướng chung của nó khi cầu cao không có thì giá sẽ điều chỉnh thôi. Điều chỉnh cho đến lúc nào nó xuống thấp đủ hấp dẫn đến mức cái dòng tiền cái cầu sẽ vào. <coughs> Do đó tôi đánh giá cái vùng ờ, hiện tại của thị trường 146X này là khu vực các bạn ờ, nên canh thoát hàng. Các bạn nào mà chưa kịp thoát hàng ở đỉnh khi ngày ở 1500 thì chúng ta nên canh thoát ở vùng 146X ờ, này nhé rồi chúng ta tạm đứng ra ngoài chờ đợi xuống tiếp theo thế thôi mua thì chúng ta chưa nên mua thời điểm này à, <coughs> vần in 30 thì cũng tương tự vần index thôi à, tuy nhiên nó tuy nhiên nó còn thảm hơn vần index rất nhiều vì chúng ta biết cái cầu của vần in 30 nó sụt giảm rất nhanh rất mạnh đó cái đỉnh cao nhất của vần in 30 quá lâu à đỉnh cao nhất vần in 30 quá lâu rồi <coughs> nói chung là các bạn nên canh tạm thời thoát hàng đứng ra ngoài đã tránh voi không xấu mặt nào có lẽ chứng khoán Việt Nam sẽ chờ đợi những tín hiệu chứng khoán thế giới thôi đi thì nó sẽ đi đồng pha thôi sẽ không lệch pha nhiều đâu ờ, ok đó là toàn bộ cái nhận định uh, thị trường uh, tài chính tiền tệ tuần uh, tới tuần tới một tuần bản lề do vậy quý vị hết sức lưu ý uh, chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công